chiều vào thu đời thưa chim bao đêm thâu đêm nhiều trăn trở hay sống thương người như là thế thương thân thì ai một lời ta là cát bụi mà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 chẳng một lời ta là cát bụi mà